đủ vậy chưa đi ra quán phụ bán đàn nè đi không xuống nước chưa nè con tiun nè thôi đi ngủ đi tiun ra bán đàn đây bye bye Đây là một anh khách đến mua đàn mandolin tại shop Hoàng Piano Bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn nhẹ anh ấy Các bạn thích không nào? Yeah! Chào anh Anh uh, sử dụng đàn này được bao lâu rồi? Mới mua Chưa Mới... sử dụng đàn nào hết Nhưng mà đã sử dụng uh, qua các loại đàn này chưa? Chưa Guitar Guitar rồi À đó, đàn mà mấy sợi dây và sự khác biệt của đàn này với đàn guitar là như thế nào anh có thể chia sẻ cho các bạn được biết được không ờ, đàn guitar thì dây nó bự hơn với lại ờ, nó có guitar thì là 6 dây 6 dây ừ, còn đàn này thì nó lên đến 8 giây à nó nhỏ hơn guitar nhỏ hơn mà tới 8 giây luôn hả anh ừ. nếu mà chơi cái này là khó hơn nhiều đúng không đàn này ít người chơi mà có mình anh chơi anh dị dạng thuộc thiên tài ha đúng ít người chơi mà anh chơi thì anh sẽ thành không đụng hàng à, em thích anh đúng vậy các bạn chơi nhạc là phải chơi càng khó là càng thể hiện đẳng cấp cao và đây ờ, cái dòng đàn này thì có guitar nè ukulele thì 4 giây nè guitar 6 giây nè còn mandolin là tới 8 giây nha mọi người các bạn muốn phỏng vấn anh ấy gì nữa không anh có thể đánh một bài cho các bạn nghe được không chưa biết đánh, chưa hả anh đánh kiểu guitar được không chưa luôn hả về là tập hả cái này là mình về là mình có thầy dạy hay sao anh hay tự dạ, học online wow thầy dạy luôn anh đang học uh, nhạc viện hay sao anh không Đúng rồi. đam mê âm nhạc và mua đàn thôi hả wow đúng rồi các bạn chơi nhạc cụ thì chúng ta đâu cần phải học uh, nhạc viện hay gì đâu mình thích âm nhạc thì mình cứ mua cái loại đàn mà mình thích mình mua về mình xài thôi ai cũng có thể chơi nhạc cụ ai cũng có thể uh, tiếp cận được uh, nghệ thuật đỉnh cao trong cái thế giới này đó chính là âm nhạc đúng không bạn hợp lý rồi cảm ơn mọi người